Chúng ta đã sử dụng chiếc xe này Một chiếc xe đa dụng Sản xuất năm 2000 Bản GL xịn Là bản GL xịn Cho nên chiếc xe này là chiếc xe Chúng tôi cam kết với quý khách hàng Là một chiếc xe không kinh doanh dịch vụ Không chạy taxi Không đâm đụng Không ngập nước Đấy tính đến thời điểm này Nhưng mà máy và gầm của chiếc xe này vẫn còn đại chất luôn quý vị nhá Đứng gần không nghe được tiếng máy luôn Máy của nó rất là êm luôn Chạy thì có thể nói là rất là bền bỉ luôn Đấy Một chiếc xe sản xuất năm 2000 nhưng còn rất là đẹp Đấy chúng ta nhìn cái thân vỏ của nó chúng ta đã thấy cái độ đẹp của nó như thế nào rồi Và hiện nay chúng tôi chỉ giao bán với giá là 145 triệu Còn bao cả rút hồ sơ và còn bao cả vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa rồi Với cái sản phẩm này thì chúng tôi cam kết với quý khách hàng là không đâm đụng không ngập nước Máy đại chất quý vị nhá hai dàn điều hòa gương kính chỉnh điện Đấy là các cái trang bị của một chiếc xe GL xịn Một chiếc xe có thể nói là thần thánh Đấy, Xuất hiện trên thị trường Việt Nam và được rất nhiều người Việt tin dùng Một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi Máy của nó rất là ngon luôn quý vị nhá Và rất là lành lắm nhá Đấy, chúng ta đi khắp nơi mà không phải suy nghĩ gì về đến cái việc mà chúng ta phải sửa chữa kể cả đến khi mà cái chiếc xe này à, không còn sử dụng nữa thì máy của nó vẫn còn ngon luôn đấy, đấy là cái thần thánh của các cái dòng xe của Nhật và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm này chỉ đắt hơn chiếc xe Spark một tí thôi chỉ đắt hơn một chiếc xe SH một chút thôi chúng ta cũng đã sử dụng được chiếc xe Toyota dây đấy thân vỏ của nó còn rất là mỏng luôn nhá không có mọt mục gì đâu quý vị keo chỉ zin đến trên 90% quý vị nhá máy rất là ngon nội thất thì cũng còn tương đối là đẹp tương đối là sạch sẽ và bây giờ là một vòng quanh xe vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc xe Toyota dây sản xuất năm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 chúng ta thấy là sắt xi đầu sắt xi kia vẫn còn thẳng tắp vuông đét luôn và cái lốp này còn khá là mới cái lốp này chúng ta đi khoảng 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và lốp Michelin của Thái Lan nhá đi cái lốp này rất là êm luôn quý vị cái mặt la răng của nó đây rất là đẹp rất là phù hợp với cái xe Toyota này đấy và cái khoang lốp phía sau đây quý vị đấy, cái gót lốp đây cái cái keo của cua lốp đây tính đến thời điểm này cũng vẫn còn luôn quý vị nhá và cái khoang lốp này đây Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị Còn rất là sáng luôn Keo sần, keo phủ của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn Và sassy của nó cũng còn xanh Và vuông đét luôn Cái lốp phía sau này cũng còn tương đối dày Chúng ta đi cũng phải hai năm nữa Mình nghĩ đến việc phải thay lốp Và cái mặt la răng của nó đây Rất là sáng luôn Và cái đèn à, hậu phía sau này là cũng đã được độ lên à, đời cao rồi nhá Đời 2004 rồi quý vị nhá Đấy. Và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía trước Đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nha Kể cả là cái phần phía dưới này Keo phủ của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn Khoang lốp rất là sáng luôn Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị Sản xuất năm 2000 nhưng mà những cái năm đó thì chủ yếu là đồ chúng ta nhập khẩu Đấy, chúng ta chỉ lắp ráp thôi Không có lẫn một chút hàng nội nào trong này cả Đấy. Lốp của nó còn rất là dày luôn Với lốp này chúng ta đi khoảng hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp Và cái mặt la răng của nó này cũng còn rất là đẹp luôn Rất là phù hợp với chiếc xe này Đấy Và Tiện đôi tôi quay cả gầm luôn quý vị nhá Đây Gầm của nó đây, sắc của nó đây Còn xanh lét luôn quý vị Đấy, và cái hộp bu lê của nó đây quý vị Các đinh tán vẫn còn nguyên luôn Đấy Ui, một chiếc xe chỉ đắt hơn chiếc xe máy một chút thôi mà sao Giờ này vẫn còn đẹp thế nhỉ Đây, đây, này đấy gầm của nó vẫn còn sáng trưng luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự mọt mục cả còn sáng choang luôn máy thì đại chất luôn đấy và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe quay thật kỹ cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này và một bốn cái khoang lốp và bây giờ thì tôi đi vào cái cabo phía trước cái mặt cabo phía trước của nó đây còn rất là sáng luôn quý vị không có dấu hiệu và cũng còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng mặt là à, ga lăng của nó đây kèm theo đó là biểu tượng Toyota thần tánh hai cụm đèn pha đây không có dấu hiệu gì của sự dập vỡ nhưng với hai cái đèn pha này thì chúng ta về chúng ta cho ra hiệu chỉ mất mấy trăm nghìn thôi lại sáng choang rồi chúng tôi rất là nhiều xe cho nên là không có thời gian để làm những cái việc lặt vặt này đấy kể cả là cái xi nhan phía trước này cũng còn rất là đẹp thôi nhá ba đời sốc thì rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ đấy chúng ta thấy là như vậy một chiếc xe còn khá đẹp đây tôi quay thật gần đây thân vỏ của nó chúng ta thấy rất là căng các cái đường chỉ của nó còn căng đét luôn không có dấu hiệu gì của sự đắp matit nhá và với giá chỉ có hơn 100 triệu thôi máy của nó thì rất là ngon rất là tuyệt vời luôn quý vị nhá Đấy, và bây giờ thì xin phép quý khách hàng tôi đi vào nội thất bên trong của chiếc xe này Toyota Dây một thương hiệu thần thánh đến từ Nhật Bản một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi đây chúng ta thấy là là chiếc xe không kinh doanh taxi dịch vụ Giờ này cái tabi của nó đây vẫn còn tươi nguyên Sáng trưng Đấy, không có dấu hiệu gì của sự khoan đục của đây quý vị nhá Chúng ta thấy là như vậy Và còn rất là sáng luôn Đây cái cần số đây Chúng ta thấy là Đấy các cái con số các cái rãnh số còn rất là rõ ràng luôn Đấy cái mặt táp lô của nó còn rất là tươi Không có dấu hiệu gì của sự bạc màu hay bị mờ ở đây quý vị nhá trần của nó đây cũng là trần nỉ nguyên bản điều hòa là điều hòa hai dàn nhé chiếc xe GL xịn cho nên là gương kính chỉnh điện điều hòa hai dàn và trần của nó đây trần nỉ nguyên bản theo xe từ đầu cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá đấy kể cả là cái trần phía sau đây cũng còn tương đối là sáng đấy hàng ghế phía trước đây rất là căng và người ta đọc màu kem rồi rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự ờ, bị rách vá ở đây quý vị nhá kể cả là cái ờ, ốp nhựa phía dưới này cũng còn rất là tươi luôn đấy các cái chốt cửa đây rất là xanh các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động cờ lê mở lết chúng ta thấy là như vậy táp đi cửa của nó đây đấy cũng còn tương đối là đẹp nhá và keo chỉ đây thì còn trên 90% riêng đối với cánh này thì chúng ta thấy là còn zin đét luôn không mất một phân keo chỉ nào cả đấy kể cả phần phía dưới này đây đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nha quý vị nhá với chiếc xe này thì chúng ta mua về cũng không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào đâu chúng ta chỉ chỉnh sửa uh, nho nhỏ thôi đấy thân vỏ của nó còn rất là mọng luôn quý vị nhá đây gõ vẫn còn cong cong luôn này đấy gõ vẫn còn cong cong luôn này cái hàng ghế thứ hai đây đấy cũng còn căng đét và cũng rất là vuông vắn luôn như quý vị nhá chủ nhân người ta may cái bộ ghế này cũng rất là cầu kỳ đấy. tắp đi cửa của nó đây và keo chỉ của nó đây quý vị nhá có cánh sau bên phụ đấy Cũng không mất một phân nào cả zin luôn rất là đầy đạn không bị nứt dập gì đâu kể cả phần phía dưới này cũng vậy đấy một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi đây tôi quay luôn cả cái hàng ghế thứ ba đây đây cũng còn rất là sáng luôn quý vị ngồi thì rất là rộng rãi nhá đấy điều hòa thì điều hòa hai hai vùng điều hòa gương kính chỉnh điện bốn cánh chỉnh điện luôn và bây giờ thì là những cái hình ảnh từ góc quay của phía bên lái hàng ghế thứ nhất đấy rồi là đây các con ốc này cũng chưa một lần mở quý vị nhá các cái nhựa của nó đây cũng còn sần nguyên đấy. keo chỉ của cánh lái đây quý vị đây cũng không mất một phân nào đâu kể cả cái phần phía dưới này không có dấu hiệu gì của sự mật mục xanh nhật những cái năm 2000 thì chúng ta thấy là để có một chiếc xe như thế này thì phải bỏ ra một số tiền rất là nhiều thì mới sử dụng được một chiếc xe như thế này một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi một chiếc xe thần thánh đây keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị với chiếc xe này chúng tôi mua về chúng tôi mới chỉ rửa nước lã thôi chúng tôi chưa có dọn dẹp gì kỹ đâu quý vị và các bạn mua về chúng ta dọn dẹp thêm thì là nó đẹp ngay nhá quý vị nhá tắp đi cửa đây không có dấu hiệu gì của sự rách vá gì đâu đấy chỉ với 145 triệu đồng thôi Quý vị và các bạn cũng đã sử dụng một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi rồi Đến từ thương hiệu Nhật Bản Và cái cốp sau của nó đây Này Hai bên má đây Đinh tán còn nguyên Không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng nha quý vị nhá Keo chỉ đây Nó hơi mờ một tí nhưng quý vị và các bạn cố gắng theo dõi Hơi ngược sáng Nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng Đây Rất là đầy đạn nha quý vị nhá Không bị mất một phân nào đâu Đấy là như vậy Kể cả phần phía dưới này đây keo chỉ của nó đây Đấy, keo chỉ còn rất là đầy luôn quý vị Vâng, vừa rồi thì tôi đã quay cho quý khách hàng chúng ta à, bây giờ đến đến à, phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần à, động cơ trước khi ấy tôi xin phép được nổ máy máy của nó thì rất là êm luôn quý vị nhá đây vòng tua máy của nó thì đang ở 800 vòng trên một phút một cái à, mức rất là chuẩn luôn quá chuẩn luôn chứ không phải là chuẩn nữa máy êm du ngồi trong xe không nghe thì tiếng máy luôn quý vị nhá đấy tắp bi cửa của nó tắp lô tắp bi đây rất là đẹp cần số đây nhựa của nó đây vẫn còn rất là sáng luôn quý vị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 Máy của nó cũng rất là khô đấy nhá Không có dầu mỡ gì đâu quý vị Máy êm du luôn Keo chỉ đây quý vị đấy, hơi bẩn một tí Đây quý vị dọn đây Các cái lỗ bấm đây Vẫn còn tròn xe luôn Đấy Biểu tượng Tota đây Đấy Các cái lỗ bấm đây Tròn xe Nhá Không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu Đấy keo chỉ đây Má bên lái đây máy thì rất là chất luôn đấy hơi bẩn một tí chúng ta về cọ cái là sáng choang luôn quý vị nhá máy rất là êm đấy đứng gần không nghe tiếng máy luôn đấy. máy là máy đang nổ ấy, quý vị nhá đấy, chúng ta không nghe tiếng máy luôn kể cả đặt sát ở đây này đấy không nghe tiếng luôn Vâng, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm Đó chính là chiếc xe Toyota J sản xuất năm 2000 bản GL xịn nhá quý vị nhá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 à, kết thúc video giới thiệu xe ấy sơn vỏ của nó nhá chúng ta thấy còn đẹp luôn không có à, dấu hiệu gì của sự mà mục vỏ của nó còn rất là căng nha quý vị thế mới hay đấy giá thì rất là rẻ thôi quá rẻ cho một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi mà là một chiếc xe thần thánh đến từ thương hiệu Nhật Bản đấy quý vị và các bạn hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi nhá kể cả đến cái keo cua lốp của nó còn còn và cua lốp của nó còn không bị mọt một chút nào mà chấp hết tất cả các loại xe Hàn Quốc hay là chấp hết tất cả các loại xe ờ, đời cao giờ cũng không thể sánh được phá không hỏng Đấy, chúng ta thấy như vậy đi rất là lành nha quý vị nhá Toyota dây thì lành lắm rồi lành nhất trong các loại xe thì... và nổi tiếng rồi quý vị Đấy. Đấy, vừa rồi tôi tota đã đi một vòng quanh xe Đấy, quay cái chiếc xe này thật kỹ để quý vị và các bạn theo dõi tên tư nhân chính chủ chúng tôi mua của chính chủ luôn nhá và một chút nội thất bên trong trước khi kết thúc video giới thiệu xe đây cái tabi của nó đây còn rất là sáng nha quý vị nhá trần đây nỉ lùng nguyên bản luôn điều hòa hai dàn xịn theo xe hàng ghế thứ nhất đây rất là sáng keo chỉ đây không mất một phân đấy quý vị và các bạn thân mến tiếp theo hàng ghế thứ hai đây cũng rất là sáng luôn quý vị rất là căng chủ nhân người ta may cũng rất là cầu kỳ keo chỉ của cánh sau đây rất là đẹp ạ nhá quý vị nhá kể cả phần phía dưới hàng ghế thứ ba đây quý vị cũng rất là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị đấy điều hòa điều hòa hai dàn đấy. vẫn còn mát lạnh luôn quý vị nhá đấy cánh sau cánh trước bên lái đây keo chỉ của nó đây quý vị còn nguyên luôn máy đang nổ nha quý vị nhá đấy cái hàng ghế thứ nhất đây đấy cánh sau đây rất là đẹp hàng ghế thứ hai đây đấy vỏ rất là mỏng tem đã được lên tem đời cao rồi bộ nắp ốp này rất là nhìn như là uh, la răng xịn đấy vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã giới thiệu uh, cho quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm đặc biệt một chiếc xe Toyota thần thánh đến từ thương hiệu uh, <coughs> Toyota mang tên là dây đấy và chỉ với giá bằng một chiếc xe máy thôi nhỉnh hơn một chiếc xe máy một tí và đắt hơn một chiếc Spark một tí thôi quý vị à, không phải chần chừ và không phải à, ừ, tính toán gì thêm nữa nhá nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi để sở hữu chiếc xe này cam kết với quý khách hàng luôn của chiếc xe không đâm đụng không ngập nước máy đại chất Đấy, lốp liếc còn đẹp gầm bệ chắc chắn không mòn mục gì đâu vỏ rất là căng sơn của nó cũng còn rất là mới luôn Đấy,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 à, chào tạm biệt và hẹn gặp lại zile zile zile eu alerg Chiar mile, mile, mile, Pe Maidan pentru tine, tine Să-ți dau un dar, dar cel mai de preț dar,